gió vuốt về ngàn hoa chim én bay là đà và em kêu xa trong dáng hoa đã đến bên lòng ta cùng sánh bước trên đường khuya tay ấm lên môi cười tình yêu thăng hoa trong đất trời trong nắng xuân đang ngập lối nàng xuân đã đến đây cho tình chân chưa vơi đầy ngàn hoa lá lòng ta thêm mê say niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này ngàn lời ca chưa chan mê say cùng xuân phiêu du hết tháng này. gió đôi bay làn hoa chim nắn bay là đà và em kiêu xa trong giang hoa đã đến để lòng ta dành bước trên đường khuya tay ấm lên môi cười nhiều đăng hoa trong đất trời mà không thiếu anh lên xe đi chơi em ơi Lại một năm mới sang ta cùng nhau đón chờ Mong cho phúc lộc tài cùng sức khỏe bình an Cầu chúc cho mọi nhà an khang thịnh vượng dập tan đại dịch Lịch sử sang trang uh. Yeah yeah Happy New Year Cho nhau yêu thương luôn đông đầy tràn chứa Cùng đón xuân thật là nên thơ Nâng ly bên nhau trong nắng xuân tuyệt vời Yeah trên đường khuya anh ngắm mong một cười tình yêu thăng hoa trong đất trời chưa thật ngần ngại cho lòng ta thêm mê say chứa chắn mẹ say Gặp ờ. ra khi biểu dù hết